chào các bạn đã đến với kênh của mình. Mình tên là Eva, hôm nay mình xin giới thiệu về các loại động vật hoang dã thiên nhiên. Mọi người hãy cùng mình đón xem nhé. cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi những chú chim đáng yêu của mình. Mong mọi người hãy cùng mình chung tay bảo vệ động vật thiên nhiên nhé. Để tiếp xem phần 2 mình sẽ giới thiệu các bạn xem những chú cừu đáng yêu hơn. Mọi người đăng ký kênh mình nhé. Nhớ đăng ký và ấn chuông nhé mọi người. Giờ mình phải nói lời. Tạm biệt mọi người rồi. Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye.